Ờ, xin chào anh Sửu, à, hôm nay em sẽ giới thiệu với anh Sửu về tổng quan của dự án Lakeview Thủ Thiêm gồm có là Lakeview 1, 2, à, Lakeview 3 được đặt tên là The Verano với chủ đầu tư là công ty xây lắp kỹ thuật hạ tầng CI. Ờ, à, đẹp quá à, Phước Sửu khi mà bước qua cái khu à, Lakeview này Phước Sửu cảm nhận một khu dân cư đáng sống ở Nhật Trang nó quá đẹp đi bởi vì à, cơ sở ở đây ở đây cơ sở hạ tầng ở đây thì cũng rất là đẹp nè đồng bộ này vỉa hè và đặc biệt ở đây là nó mật độ phủ cây xanh rất là tuyệt vời ở uh, à, Lakeview dạ. này Nha Trang à, Đối với lại Lakeview Thủ Thiêm anh Xỉu là nằm trong phân khu chức năng số 3 của khu đô thị mới Thủ Thiêm ừ. là một trong những khu đô thị được quy hoạch là dân cư đa chức năng mật độ cao ừ. à, với uh, cái định hướng là sau này thì là ở đây là khu dân cư và đối diện với mình á là phía sau lưng ờ, trước mặt mình nhìn thẳng sang á anh Sửu à. bên kia của đường Nguyễn Cơ Thạch là dự án trung tâm thương mại của chủ tư GS và đang được triển khai luôn rồi thì sau này là từ nhà mình ở bên này chỉ việc bước qua đường sang bên đó là trung tâm thương mại Qua wow, tuyệt vời khi mà trở thành một cái trung tâm thương mại lớn như vậy đó thì tha hồ mình nữa là mặc sức mua sắm rất là nhiều cái à, shop thời trang hay là những tất cả các mặt hàng ở đây phải không Nhật Trang? À, anh. với dự án Lakeview Thủ Thiêm thì chủ đầu tư à, đầu ừ, xây dựng và bàn giao nhà của khu Lakeview 1 đó là vào tháng 12 năm 2018. Ừ. Đối với Lakeview 2 thì bàn giao vào quý 1 2019. À, The Verano là được gọi là Lakeview 3 thì đã bàn giao vào à, quý um, 2 của năm 2021 21 đúng không anh Sử? Quá tuyệt vời à Nhật Trang à, Bây giờ ờ. mình sẽ đi một vòng để mình xem về cái à, hạ tầng của toàn khu Thì ở đây tất cả những căn như thế này thì được xây dựng đó là anh Clip 1 đó anh Thì là mặt tiền là 7 ạ à à, Nhật Trang ơi cho Phước Sửu hỏi tí xíu đó ở đây á, thì những cái căn này á, thì à, à, với mặt tiền đường rộng như vậy á, thì mình có thể là kinh doanh buôn bán hay là à, mở những cái shop thời trang hay là làm văn phòng đại diện hay không Nhật Trang à dạ được đó anh ở đây là tất cả những cái căn ở đây là diện tích là 7 x 20 ạ quy hoạch là kinh doanh thương mại đa ngành nghề luôn đó anh à, anh cũng thấy lòng đường này là rất là rộng luôn mình kinh doanh thương mại rồi đậu xe à, hay là khách đến giao dịch đều tiện luôn ạ quá tuyệt vời đi Nhật Trang ạ à. à, ở đây là một cái khu đô thị gọi là đẳng cấp dạ. bởi vì vỉa hè ở đây là được là lót gọi là đá chứ không phải là gạch nữa nhật dạ, ờ, đúng rồi ạ. À, vỉa hè rất là rộng ha ở đây là tha hồ mình đi bộ mua sắm và à, coi như là tập thể dục không nhật trang dạ thì à, cho hỏi à, nhật trang mình đang đứng tại là phân khu nào vậy nhật trang à, ở đây là mình đang đứng ở Lakeview 1 Lakeview 1 Dạ, còn à. bên tay trái của mình sẽ là Lakeview 3 Được uh, đổi tên thành là dự án The Verano Mới bàn giao vào quý 2 năm 2021 uh, ờ, Bender Verano thì nó là giống như là một khu phức hợp Anh Sửu nó có shop house thương mại này có căn hộ này có nhà phố này và rất là đa dạng về diện tích luôn thì chút xíu nữa Trang sẽ mời anh Sửu tham quan bên đó quá tuyệt vời à, với một cái cách kiến trúc à, xây dựng à, rất là đẹp ở Nhật Trang nhìn rất là bắt mắt à, giống như mình lạc vào những cái kiến trúc của nước ngoài á phải không à, ở đây được thiết kế um, chiều cao bao nhiêu như, như thế nào vậy Nhân Trang? À, ở đây thì là đối với khu chung cư thì chỉ xây dựng là 10 tầng thôi anh Sửu còn đối với nhà phố thì mình chỉ được phép là cao 4 tầng thôi bởi yeah. vì dạ. theo quy hoạch của ờ, khu uh, quy hoạch Thủ Thiêm khu đô thị mới Thủ Thiêm thì là cái những lô đất mà sát với hồ trung tâm thì mình chỉ được phép xây cao 4 lầu và chiều cao sẽ đổ dần ra sông Sài Gòn thì càng gần sông Sài Gòn thì chiều cao sẽ lên là 25 tầng thì tại sao mà The River là xây 25 tầng còn ở đây là mọi người hỏi ủa đất đẹp như vậy vị trí đẹp như vậy tại sao không xây cao đúng không dạ không được nha chỉ được phép xây 4 4 lầu thôi đó vậy là, là nâng tầm cái mức sống và cái khẳng định được cái đẳng cấp ừ, của dạ, cái ờ, khu dân dạ. cư này đó Nha Trang. Đúng rồi ạ. Thì ờ, ở đây thì hiện tại là sẽ có rất là nhiều giá, rất là nhiều các cái loại hình thương mại và dạ à, thời gian bàn giao nữa ví dụ như những cái căn mà mình vừa đi ngang 7 x 20 á, thì bây giờ đang có à, giá chào thôi á anh Anh chào khoảng, khoảng bao nhiêu tầm nhà Trang? 120 đến 150 tỷ trên một căn 7 nhân 20 một Được phòng. biết một vài cái dự án đang triển khai thời điểm này Nhật Trang à, Phước Sửu thấy là cái giá hình như là nó cao hơn so với mức giá tại Lip View này Nhật Trang à, ạ à, à. Dạ đúng rồi ạ Ở đây là một trong những khu đô thị mới nhưng mà chủ đầu tư là công ty xây lắp Kỹ thuật Hạ tầng CI á, à. Thì à, với cái định hướng của chủ đầu tư là cứ phát triển đến đâu thì sẽ bán hàng đến đó chứ không có là quảng cáo rầm rộ nên về giá bán thì cũng rất là phù hợp với thị trường và không có phải là đẩy cái giá lên nó quá cao đó anh đúng rồi à, à, ở đây là một cái gọi là với một mức giá theo như phước sử gọi là trung bình nhưng mà với một cái đẳng cấp gọi là cũng rất là level rất là cao chứ không phải là trung bình mà giống như mức giá phải Nhật Trang? Đúng rồi. Ở đây phía bên tay trái mình thì anh cũng nhìn thấy là lối vào của hầm ở đây mình sẽ có lối vào hầm của Lakeview 3 là The Verano. Thì ở trong hầm thì những cái căn nhà phố như thế này mình nhìn thấy ở trên thì mình sẽ có ở dưới mình sẽ có hầm riêng, à. hầm riêng cho từng căn rồi sẽ có hầm chung cho từng căn nữa luôn. Vì thế nên mà ờ, cái không gian và cái diện tích sử dụng của mình nó còn nhiều hơn những gì mà mình nhìn thấy ở bên ngoài nữa đó cả nhà. Tuyệt vời quá Nhật Trang. À, Phước Sửu thấy à, hình à, cái, cái hướng này mình đi là mình sẽ à, trước mắt của mình là một cái um, tiện ích rất là à, phía bên tay trang. phải mình sẽ là hồ bơi uh, nội khu dành cho dân cư của Lakeview 1 ạ. Ở wow. đây thì mỗi phân khu sẽ là cùng bao khép kín riêng đó anh. À, và ở trong giữa của mỗi phân khu thì sẽ có là tiện ích của từng nội khu luôn đó là hồ bơi rồi ờ, cái không gian xanh để dành cho các bạn nhỏ hoặc là dân cư buổi chiều có thể là đi bộ xung quanh dự án được Ô tuyệt vời quá Nhật Trang Ở đây đó là không những là mình bước bộ ra tất dạ. cả mọi thứ là chạm đến những cái khu vui, vui chơi mua sắm hay là trung tâm quận 1 và à, rất là gần phong trang khoảng dạ. cách đây à, cách sang quận 1 khoảng bao xa dạ, ở đây mà mình đi thẳng với cái đường ven hồ trung tâm bây giờ đặt tên mới là đường tố hữu thì chỉ có 3 phút thôi là mình phút. đã phút. lại tới hầm thủ thiêm yeah. Dạ. qua hầm là mình sang quận nhất rồi phía bên kia thì ở đây ngay tại đây thì mình cũng có thể nhìn thấy tòa nhà Bitico của quận nhất luôn á anh yeah. Dạ. Sửu à Nhật Trang trước khi mà dạ, mình à, mình nhìn anh về bên đó thì à, bên này đó Nhật Trang mình à, mình mình lại và mình khám phá luôn cái cái tiện ích này à, tí xíu Nhật Trang cửa xuống hầm của cửa xuống hầm của Lakeview 1 mình sẽ có hai cửa hai cửa vào hầm nha anh Sửu bên tay phải mình sẽ là một cái cửa và bên tay trái mình cũng sẽ là một cửa xuống hầm rồi à, Phước Sửu thấy là có cái điều rất là lạ tại sao shop house mà có một những cái đường hầm riêng thì à, à, Nhật Trang có thể là chi tiết hơn cho mọi người nắm rõ được về cái đường hầm này như thế nào à cái đường hầm này thì mình sẽ đi vào là mình sẽ có hầm chung cho toàn khu và sẽ có hầm riêng cho từng canh đó là một trong những cái lợi thế của những cái căn mà shop house ở đây đó anh Sửu thì nó để vâng. là tối đa diện tích sử dụng cho những cái chủ sở hữu căn hộ à, căn nhà ở đây để được uh, kinh doanh thương mại nó tốt hơn hoặc là ai cũng muốn sẽ có hầm để cho để xe cho nhân viên hoặc hầm để làm phòng họp rồi để à, dự trữ hàng hóa hoặc là để những cái trang thiết bị hoặc là thậm chí là một phòng sinh hoạt chung thì tùy vào nhu cầu nhưng mà cái hầm nó sẽ diện tích nó gần như là rộng tương đương với một sàn của mình luôn và cái từ sàn lên trần rất là cao Wow, quá tuyệt vời. Nói như vậy là mình có thể là vừa kinh doanh, vừa để ở và vừa cho thuê vào những yeah. cái dạ. lối đi riêng biệt đó Nhật Trang. Đúng rồi đó rồi, anh. À, với cái uh, tiện ích ở đây thì Phước Sửu thấy cảm giác như là uh, khi mà vào đây gọi giống như uh, Nhật Trang nói là nó khom bao á. Thì yeah. Dạ. Ờ, đúng là nè, có hồ bơi nè, uh, rồi có những cái uh, sân uh, tập thể dục nè, quá tuyệt vời Nhật Trang ờ, Khi mà Phước Sửu đặt chân tới cái à, khu dân cư Lakeview này chắc là sẵn sau này mà nếu cơ, có cơ hội bước Sửu sẽ trở thành cư dân tại đây đó Nhật Trang Dạ anh Sửu ờ, có nhu cầu sở hữu ờ, nguyên căn hay là một căn lẻ ở đây thì anh Sửu cứ liên hệ Nhật Trang nha Tất cả những cái ờ, căn hộ mà giá đẹp nhất, view đẹp nhất này, giá tốt nhất này hoặc là full căn luôn yeah. Dạ. thì Trang sẽ ưu tiên cho anh Sửu oh, <laughs> Quá tuyệt vời, để có nhiều cái thông tin về bất động sản, nhà, đất, căn hộ tại khu vực Thủ Thiêm thì cả nhà alo cho Phước Sửu vật Nhật Trang à. mọi người hãy liên hệ với trang để có được những cái giá mua bán giá thuê à, cũng như thể là tất cả những cái căn shop house ở vị trí đắc địa của thủ thiêm à, theo số điện thoại hoặc là comment ở dưới video này nha cả nhà và đặc biệt ở đây là nhật trang và phước sửu luôn cung cấp tất cả những cái giá trị rất là tốt nhất và à, những cái pháp lý giấy tờ gọi là chuẩn chỉnh nhất và hỗ trợ à, hậu mãi tất cả những cái chương trình cho khách hàng sau khi mà sở hữu những cái căn nhà và biệt thự tại đây yeah. Dạ.